gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào ngày tôi mười tám chót yêu ai bằng trái tim tôi xây vào giấc mộng nhưng đâu ngờ duyên không thành đời tôi từ đó với cô đơn nói biết ai chia sẻ nỗi lòng và tôi đã gửi gắm tâm tư qua khúc ca tôi không hề trách đời hay giận người phụ tình tôi lòng tôi chôn vùi một mối tình mười năm qua rồi